Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của điện máy cường lên thì uh, hôm nay có ra cái máy phát điện uh, Kama 6500TN chạy dầu đến uh, một bác uh, bác ở Đồng Bắc Giang. Đấy thì uh, nó bán chính khoảng độ 5 kg con này thì có ATS màu 2020 Đấy, máy con người ta nguyên Coi này là của mình à, hay là như thế nào? Dạ, Chào quý à, vị và vâng. các bạn Hôm nay à, chúng tôi đi bàn giao máy phát điện Kama 5,5 kg KDE 6500TN cho anh Hải ở Lục Ngạn anh nhỉ chúng mình là Lục Ngạn Bắc Giang Máy phát điện chạy dầu 5 kg Sẽ quay video cả <laughs> Đây máy đang còn là nguyên đai nguyên kiện đây này phong thủy anh <laughs> màu vàng thì có cả màu vàng cả màu, màu xanh vàng, à, không có thì anh phải mua theo đây ừ vâng có hồ này thì anh đây con máy à, năm kg đây nó mới à, tháng 15 tháng 2 2020 luôn này rồi <laughs> Đúng rồi, chính nó đấy Vâng Đây 5,5 kg Cama đây này anh này có cama dập nổi đây này rồi đấy rồi vâng ờ, ATS này sản phẩm ATS đây đóng tải đấy em mang cả cục cái này đồ thỏ có đúng anh có em mang cả cục ATS đi để ATS xe rồi con này sẽ chạy thì nó gọi là tạm ổn vâng đây còn nó có cái giảm ồn giảm âm đây này. Ừ. có các ờ, tấm à? bìa đây này đấy xốp đây rồi. giảm âm hết anh cũng ờ, ấy mà anh nó đỡ ồn. Ờ, qua được nghiên cứu rồi nếu mà mua cái dòng hàng bãi nó đắt hơn đây nhưng mà chất lượng chưa chắc đã phải là tức là mông từ bên kia chứ chưa nói là mông bên này vâng cái này mua cái này thì nó mới hoàn toàn cái này thì mình không phải lăn tăn nữa con đúng rồi mấy bãi phải nghĩ vâng chứ còn mình dùng gia đình thì để đến bao giờ nó mới hỏng lại thôi lâu nó mới hỏng được máy ờ, thương hiệu Kama của Đức sản xuất ở Trung Quốc hàng nội địa mang. lên tầng 2 à anh ừ đấy là anh ấy kiếm cái đòn ờ, anh ờ, mua xăng uh, dầu với nước chưa thì đây ờ, quý vị các bạn nhé thì ờ, đây là cái chỗ ống xả của nó đây đây là chỗ đổ dầu này đổ dầu dầu diesel này vào đây chỗ này là cái đo dầu này vậy như cái nước sơn của nó này nó nước sơn nó nhám này sơn tính điện nhám như thế này nhìn rất là chắc chắn hàng nội địa của Trung Quốc công nghệ của thêm cái gì hết có ôn Việt Nam bây giờ đây rồi đây phải khóa đóng mở máy ở đây đây là đèn báo dầu này đây là đồng hồ điện tử này có hiển thị thời gian sử dụng của máy này đấy đây là tủ ATM đây có hai đầu ra 220V và đây là có một đầu ra một pha à, một à, dòng điện một chiều 12V đây máy có chữ kama dập nổi đây này. hàng kama chính hãng có chữ camera dập nổi đây đây là cái ga này ga ga đây bên này là ác quy ác quy của hãng camel chìa khóa chìa khóa ông hai cái một cái là chìa cua chìa khóa khởi động hai ổ khóa bên tiếp dầu bên tiếp dầu Thank you. này trên trong cái cục cái toa motor okay. cục đấy cái đầu nổ ấy còn bên này là cái cục phát của nó ừ. phát kia cục phát của nó thì bằng đồng ấy bằng đồng chơi nhôm của Yeah. cắm vào điện ờ, điện lưới khởi động được không ờ, không ờ. khởi động chìa khóa